này có 64 và có 69 và có 71 nhá đặc biệt thì ra 80 rồi còn bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé hàng ngày mình làm video cho các bạn tham khảo thì nó cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch nên mình sẽ mở lại cho các bạn xem sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ điều gì cả đây mình sẽ tua lên cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn thì ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề chạm không này ngày hôm nay cũng rất là vui và rất là tương mừng rực rỡ à, à, vì à, mình hôm nay đã chúc mừng các bạn là cũng mình cũng đã giữ được đúng cái lời hứa dành cho các bạn ngày hôm qua đó là hôm nay sẽ đưa các bạn về bờ bến an toàn với cả đề chạm không này đó thì ngày hôm nay bạn nào mà mà ăn được đề chạm không này thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé đó ngày hôm nay thì uh, chúng ta đã về bờ một cách rất là ngoạn mục rồi thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo cho nó ok hy vọng là ngày mai mình sẽ tiếp nối được với cái chiến thắng rực rỡ này hy vọng ngày mai sẽ nổi, uh, à, tiếp nối được với cái đề cầu đề ăn thông và bạch thủ vip cái cầu uh, bạch thủ vip ăn thông cho các bạn về bờ an toàn nhé thì ngày mai thì niềm vui cũng nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video của chúng ta đề chạm không còn các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ à, với cái đề 80 ở trong dàn đề 10 số các bạn nhé đó ngày hôm nay mình có bắt cho các thành viên ở nhóm tứ nương của mình một cái dàn đề 10 số trong đó có 80 thì ngày hôm nay 80 nó cũng đã nổ rất là tưng bừng và rực rỡ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình lên lên đỉnh núi rất là cao với cái cầu ăn thông các bạn nhé đó thì Zalo của mình uh, nó uh, Zalo của mình nó cũng đang vào cái cầu kèo đỏ rồi đó cho nên là ai mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bò thì các bạn có thể để lại bình à, bình luận xuống bên dưới này và có thể là kết bạn Zalo với mình 0963236194 các bạn nhé mình xin nhắc lại là 0963236194 thì ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu kèo rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số để các bạn tham khảo ở trên video cho ngày mai thì mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả dưới đây rồi Ngày mai ngày 30 tháng 11 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 2 đọc thủ đề 292 và bạch thủ vip là 5665 à, dàn đề rút gọn sẽ có 090 191 595 797 898 020 121 232 242 và 252 các bạn nhé đó <coughs>